yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người sao ông tới trễ vậy vô rồi hả không biết uh, anh xoáy ca đó anh nói gì vậy ta